Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng Hôm nay Phước Sửu và Nguyễn Nghĩa à, Hai tụi mình sẽ dẫn quý anh chị đi xem một lô đất tại Đầm Ri, Bảo Lộc phải không Nghĩa? Dạ đúng rồi, Đầm Ri, Bảo Lộc À, và vị trí lô đất này ở đâu thì à, như thế nào thì à, Nguyễn Nghĩa thì à, giới thiệu cho mọi người biết rõ hơn một tí xíu được không? Cái lô đất mà em đang giới thiệu với mọi người là nó nằm ở mặt tiền đường ờ, Tôn tôm thất thuyết và tôm thất thuyết đúng rồi mặc dù tôm thất thuyết anh chỉ có 6 lô duy nhất thôi hiện tại đã bán hết 4 lô rồi còn hai lô là lô 5 lô 6 này à chỉ còn hai lô là lô 5 và lô 6 này yeah. Dạ. rồi bây giờ họ đã là phân lô đầy đủ và hiện tiền hiện tại thì à, à, pháp lý ở đây như thế nào ạ à? hiện trạng của 6 lô này á, là uh, cá nhân nha của dân tự phân ra và bán thôi thì nó đã có sổ riêng từng nền và diện tích của hai lô này còn lại là trên thực tế sử dụng á là khoảng là 700 tới 750 mét vuông bởi vì nó có cái suối ở phía dưới nè phía suối hành lang và trừ hành lang ra còn diện tích đất trên sổ là là 584 mét vuông với lại 603 mét vuông trong đây sẽ có là 252 mét thổ cư sẵn cho khách 252 mét thổ cư không? Ừ. và bên đây là cách ờ, khu biệt thự nghỉ dưỡng Kiwuki bên đây là à, cách phía bên kia là Kiyuki ừ, hai trăm mét vuông là tới khu hai trăm mét vuông là tới Kiyuki mà cho hỏi thì xíu á, là ở đây á, là gọi như là gì đây là những cái hồ là hồ tự nhiên hay sao đây ở bên ở phía dưới mình là cái suối tự nhiên là suối đá à, ở bên suối đá. bên kia là của bên là hồ của bên bên ờ, bên bên dân còn bên mình ở cái cái chỗ mà đường vành đai bờ bờ suối á mình có thể múc hồ được luôn rất là đẹp à ừ. thì à, cho hỏi Nguyễn Nghĩa tí xíu á, là khi mà mình sở hữu cái lô này á thì à, cái cách xây dựng ở đây như thế nào và à, khi mà khách hàng mua vào thì có được quyền xây dựng ngay hay không và mình có thể là à, vừa xây dựng mà vừa làm mà gọi là ừ, nổi trội nhất bây giờ gọi là home tay á thì à, ok hay không với cái diện tích ở đây thì à, uh, xây dựng thì tại vì mình có thổ cư riêng mà mình xây dựng là xây dựng tự do ừ. và uh, thì nhìn nè nước nè bên cạnh có nước có nguồn nước rất là mình có thể làm kiểu như là biệt thự nghỉ dưỡng sân vườn à. À, vừa ao nuôi cá này kia rất là phù hợp với lại à. cái khí hậu ở bên đây à. và ngoài ngoài cái việc mà mình mua mình làm nghỉ dưỡng hoặc là mình đầu tư với giá rất là tốt nha cực kỳ tốt luôn cái wow. mặt tiền là mặt tiền đường chính nè nó đường sẽ là đường thông thương ra thành phố Bảo Lộc và qua bên Lộc Tân thì à, bây giờ mình hỏi Nguyễn Nghĩa tí xíu á là với vị trí này thì cách với Bảo Lộc thì à, khoảng à, bao xa từ cái vị trí này mà cách ra tới Bảo Lộc là 8 km À chỉ 8 km Thì à, có một cái điều đặc biệt ở đây á, là ngoài cái khu mà gọi là check-in mới nhất ở đây là Kiwaki Thì ở đây những cái địa điểm gần nhất của lô đất là những cái vị trí nào à, Những cái địa điểm mà gọi là check-in mà gọi là sống ảo đó ừ ở đây là sẽ có là bên cạnh mình là kiwi nha là cô biển nuôi dưỡng đã hiện hữu và chút xíu nữa sẽ có bảo lòng biết quyết và bên kia chính là đồi chè tâm châu à đồi chè, chè tâm châu ừ. nó sẽ bên cạnh rồi à, có cái là tu viện bát nhã thì cách ừ. đây bao xa tu viện bát nhã từ đây qua đó cách phải đó khoảng uh, từ đây nó khoảng 4 đến 5 km 4 5 km cách, ha cách cả năm đầm đi thì khoảng chừng 2 km thôi nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là à, mọi người cũng đã biết đó đến rồi là hiện tại là cái đường à, cao tốc à, Tân Phú à, Liên Khương phải không thì à, dự kiến sẽ khởi công và theo như Nguyễn Nghĩa thì từ vị trí lô đất này đến cái à, cao tốc mà à, điểm exit à, gọi là exit là cái lối ừ. thoát hoặc ừ. là cái cái à, đó thì khoảng bao xa từ đây tới cái tại vì cái điểm, điểm nhánh nó sẽ xuống ngay chỗ phía bên đây thì nó cách đây khoảng đâu đó chưa tới 5 km là điểm ừ. exit lối thoát Quá tới đây vời, ha. và đây là cái đường chính mặt tiền nha cái mặt tiền ở đây mình à. mỗi lô như vậy sẽ cái đường mặt tiền là 12.6 m rồi thì à, ở đây thì à, khi mà di chuyển à, rất là dễ dàng phải không ở đây là di chuyển rất là dễ dàng à, lên cao tốc nè về Bảo Lộc và ừ, theo như Nguyễn Nghĩa thì à, từ đây mà mình đi đến một cái thành phố gọi là thành phố Đà Lạt thành phố mộng mơ đấy ừ. thì à, khoảng bao bao nhiêu cây số nếu mà từ Bảo Lộc đi lên tới Đà Lạt trung tâm Bảo Lộc thì phải tới 100 100 120 km 120 nhưng mà với cái khí hậu ở Bảo Lộc á thì thứ nhất là Bảo đây nó còn hoang sơ nè nó còn vẻ sinh thái tự nhiên nè ừ. và nó đang gọi là ừ, quy hoạch sau sau với Đà Lạt thì ừ. nó sẽ chỉnh chu hơn với lại hạ tầng nó sẽ ok hơn so với Đà Lạt vẫn là tự phát thì nó sẽ lên gọi là bê tông hóa rất là nhiều rồi thì Bảo Lộc đang là cái điểm đến mà mà khách đầu tư rất là thích hoặc là những khách mà mua nghỉ dưỡng lâu dài họ rất là ưu tiên thứ hai nữa là nhiệt độ khí hậu ở đây nó sẽ ờ, tại vì nghĩ là dân bảo lộc nên nghĩ à. cảm nhận là à. nó sẽ rất là ok hơn rất là nhiều ok không, ở đây là không lạnh quá không không quá lạnh không quá nóng nhiệt độ chỉ bình bình bình ok ừ rồi với lại cho mình hỏi tỷ là ngoài cái về cái khí hậu thời tiết thì ờ, đối với bảo lộc này có những cái ờ, đặc sản hay là những cái món ăn hay là những cái loại cây ăn trái nào mà nó cảm giác mà nó ok mà gọi là ngon hơn và thu hút những cái uh, uh, khách du lịch đến đây nếu mà nói về trái cây mà gọi là ngon luôn thì ở đây là rất là nổi tiếng là măng cụt bổ lọc nha à, măng cụt bổ lọc là tí xíu đi măng, măng cụt bổ lọc ở đây thì nó gọi là cơm rất là dày rất là ngọt nè à. đặc biệt là nó gọi là gần gần như là ngon nhất nước về cái vật ờ, về măng cụt măng cụt phải không? ngoài ra thì có sầu riêng bơ trà bơ không ba tư phải không ừ, bơ không ba tư bơ bút à, rồi, sầu riêng tất cả các loại danh trà gọi là thủ phủ trà ờ, tại bảo lộc phải không ừ. Rồi, thì à, ngoài ra thì Bảo Lộc còn nổi tiếng rất là nhiều loại à, cây nông sản giống như cà phê nè ha, rồi chè nè, rồi rất là nhiều loại à, dâu tơ tầm nữa phải không? rồi thì à, cảm ơn mọi người đã xem qua kênh của à, phước sửu và nguyễn nghĩa thì à, à, phước sửu và nguyễn nghĩa sẽ là tổng hợp review đánh giá rất là nhiều cái vị trí đắt giá gọi là tại bảo, lộc để cho anh chị à, đầu tư ừ. thì nguyễn ngoại nghĩa nói à, câu nào như thế nào để là mời chào tất cả mọi người và cùng về đây à, ở với nguyễn nghĩa tại bảo lộc này có lẽ là mọi người đã biết rất là nhiều về cái cơn sốt bất động sản tại Bảo Lộc rồi hiện tại giá cũng rất là tốt và cái đợt dịch lần này thì cái giá hiện tại bây giờ nó đang gọi là đang đang gọi là chào gọi đang chững lại một chút cho ừ. những uh, tại vì mọi người biết khi mà hết dịch bệnh này khách Sài Gòn sẽ bung lên Bảo Lộc rất là nhiều ừ. lúc đó sẽ là cái điểm giá mà nó sẽ tăng vọt à. là cái gọi là cái đòn bẩy đó thì à. cái thời điểm hiện tại bây giờ là cái giá đầu tư cực kỳ tốt vậy là hai nền là lấy vào đầu tư rất là tốt tốt hơn giá thị trường phải không ờ, về giá thì so với khu vực xung quanh nha những ừ. khu vực ví dụ như là khu biệt thự Kiwiki chẳng hạn thì giá đây nó đang thấp hơn với giá thị trường từ một triệu rưỡi tới hai triệu tại Quá cái lô này à, để đầu tư à, xin liên hệ với Phước Sửu hoặc Nghĩa Nghĩa để mình sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.